chúng ta có thể là nếu mà tài khoản nào mà có có vấn đề mà sai tên ví dụ mà sai mà sai sai mà dạng nhưng mà sai dấu á hoặc sai tên gì á thì anh em mình nên sửa tại vì sao hiện bây giờ những tài sản của mình là chưa có giá trị và có giá trị ở mức độ vừa phải anh chị hình dung không đang có mức độ vừa phải đây nhưng mà sau này nó sẽ có mức độ tài sản rất lớn thì thì có thể là botnet IS nó sẽ khóa cái phần là gọi là, là cái phần thay đổi họ tên và cũng, mình là cũng phải support anh chị Dung à thì em em nên khuyên anh chị là anh chị vô cái tài khoản của mình coi tất cả các thông tin của mình đúng hay chưa ngày tháng năm sinh đúng hay chưa và giới tính nam hay là nữ anh chị ha đó là phần thứ nhất hiện bây giờ vẫn còn thoải mái mình có sửa tên được nè sửa tên được nhưng mà Gmail thì không sửa được tên thì mình có thể sửa được anh chị nên lưu ý cái phần này và cái phần kết nối này á anh chị dung nha thì à, rất nhiều à, anh chị em cộng đồng ít cứ vô là muốn kết nối kết nối với ví MetaMask hầu như ai vô mà không kết nối thật sự là rất bực mình nhưng mà theo em thì cái phần kết nối này cũng không quan trọng lắm đâu tại vì phần kết nối này á mình đã kết nối với thằng ít và ví MetaMask thì nó có lưu thông lưu thông lưu thông qua lại lẫn nhau và có thể lưu thông qua cái ví khác qua cái ví qua cái ví người khác làm mất cái tài tài sản của mình là cái phần là kết nối ví anh chị ha còn không kết nối ví nói chung là ờ, cũng tốt đi không có tối ví thật sự là rất tốt tại sao ạ à? tại vì mình á không có nối ví mình vô đây mình kiểm tra tài khoản thoải mái và đi dạo vòng trong đây ví dụ như dạo lên thương trường rồi có đất đầy đủ trong đây cái này là mấy anh chị em là cũng biết hết rồi là em đang nói là không kết nối ví thì mình cứ dạo đây thoải mái mình bấm chỗ nào nó cũng không bị sao hết anh chị hình dung không một khi mình đã kết nối ví rồi thì nó lưu thông với nhau thì vô tình á vô tình á thì mình có thể bóng lộn bóng lộn làm bạn mình bán bích không đồng hoặc là NFT của mình đổi sang trường này ha đổi ma tích ma tích đổi USD mình không biết thì ờ, mà cả tháng này em cũng ra ờ, lên ờ, Telegram hoặc là Twitter hoặc là Facebook và các nhiều cái cái clip khác thì họ cũng mất mà không biết họ làm sao họ mất không biết là làm sao phải, thì à, à thì ra họ đã kết nối ví cứ mỗi lần vô kết nối ví không được là họ bực bực mình đó là họ bực mình họ phải kết nối ví cho bằng được mà thật, thật thực chất bây giờ hiện bây tại bây giờ là kết nối ví rất dễ dàng luôn rất là dễ tại mình muốn giao dịch mình mua bán mình phải kết nối ví còn mình không mua bán giao dịch mình không cần kết nối ví anh chị ha nó có nhiều bất cập rất là nguy hiểm mình kết nối ví là rất nguy hiểm vậy dung chưa còn về cái phần mà hàng tồn kho của các anh chị thì hiện bây giờ bên em thì bích đất cũng ít lắm và cũng chưa đúc xong anh chị ha cũng chưa đúc xong đây thí dụ em bấm vô thì à, cái miếng đất này là của em cũng chưa đúc xong là em cũng chưa bán được và cái chấm màu à, cái chấm màu ít à, dấu ít nè mình có thể à, mình bật xuống là cho nó chìm xuống để mình mình dễ sau này mình dễ thao tác ha à, chìm xuống rồi mình bấm lên là cái này là zoom nha zoom hiện tại nè zoom lên là zoom nó có đường zoom nè cái này là zoom phóng to thu nhỏ rồi mình có thể là mình chỉnh bằng tay cũng được là em nói là cái phần là kết nối ví và không kết nối ví bây giờ hiện tại giờ kết nối ví dễ lắm anh kết nối một cái một là xong chỉ cần mấy giây là xong rất là dễ bây giờ em vô cái lộ trình ha cái lộ trình của công ty Valenet và kế hoạch của công ty à, xuống dưới mình bấm cái chỗ tổ chức EX nè mình dạo vòng xuống đây nè bấm tổ chức EX nè đó thấy không từ ờ, chuẩn giao diện ra ra bằng tiếng Anh không nhiều anh chị chị em là không biết là kênh thư ví là mình bấm nhầm cái đó mình vô tình mình bấm nhầm thôi tại vì bằng tiếng Anh không à là cái phần kết nối ví còn không kết nối ví thì ờ, mình cứ vô thoải mái cứ vô dập và thoải mái là không sợ mất tài sản của mình Được chưa đây là tổ chức ha đây là AX token là mã thông mã thông báo tiện ích ha trò chơi ha các giao dịch trên thị trường và NSES là dưới đây là ST là gì ha mình có thể đọc tham khảo và sách trắng ha sách trắng đây mình cứ dễ vô tham khảo rồi đó mình có thể dạo vòng đây vô tham khảo rồi nó ra là và NSS là gì rồi tất cả ít IT game rồi có thể mình vô đây mình tham khảo mình học thêm rồi em sẽ thoát ra ngoài em dịch cho tiếng việt cho dễ nhìn đây là đi đến là đi đến cái à, cái Blacknet S của mình à. cái ID của mình UID chính à. rồi đặt cược mã thông báo ha rồi phân bộ mã thông báo là kế hoạch nó ghi rõ ràng trên đây lộ trình kế hoạch đây là mà thông báo trao đổi ha rồi đăng nhập đầu tư ha mình muốn đăng ký à, mình muốn nhận cái à, cái cái tin nhắn của mình về cái bài đánh LBDNX thì mình bấm mình đăng ký Gmail ha mình đăng ký Gmail và số điện thoại tên mình đó mình đăng ký vô đây rồi em vô cái lộ trình chút xíu ha đây là tất cả các cục nè mua EST nè lộ trình nè giấy trắng nè hành tinh AX nè thì à, cái quý 4 năm 2021 á là quý đầu tiên các bạn với ta quyền chi cập mẫu đầu tiên nè trường mua bán giao dịch bích nè phát hành ES token nè gọi tắt là ET thì quý 1 năm 2022 á thì tất cả đây trong năm 2022 nó sẽ có 10 16 16 nguồn thu nhập hả anh chị ha 16 nguồn thu nhập trên cái tài khoản BNSF của mình là là BNSF của mình là có gì bích nè token nè NFT nè đó là nó chia ra là 16 cái nguồn thu nhập thì nguồn thu nhập quý 1 năm 2022 thì họ sẽ ra mắt phần tài chính phi tập trung gọi đó, gọi tắt là DP rồi IX token cần cả nhà hiểu cái từ này không ạ à? token tóc gọi là, là ký là, gợi là ký ừ. gợi đúng không ạ dạ. gọi là là gọi, gọi là ký gợi cả nhà ha hiện tại thì cái đồng ý ty của mình đang có giá là 1,3 à, đô la là đồng một đồng một đồng ý ty và bô ra 1,3 đô la là giá cũng à, cũng thấp chính vì đó bên công ty Planet họ không cho giao dịch bên ngoài nhiều họ sẽ muốn giữ lại cho chúng ta anh chị hình dung không họ muốn sẽ muốn giữ lại cho chúng ta để mình gợi vô cái à, cái à, cái bài nó tới lúc để mình lấy cái phần trăm mình lấy cái phần trăm họ trả bằng token luôn anh chị ha thì bích thì cũng vậy bích sắc kinh cũng vậy mình có thể ký gọi ký gọi và cho mướn anh chị ha để mình lấy cái lại ra mình lấy cái lại đó mình à, mình có thể sử dụng mình đổi qua mình đổi qua Matic và mình đổi qua USD USDT mình xài anh chị ha thì Bittoken Bittoken thì cũng vậy thì hai cái này cũng dán nhau tại bây giờ mà cái thằng ấy token nó lan ra cộng đồng nhiều quá thì cái giá nó không có không có cao lắm đâu gì tầm trung không à nhưng mà họ giữ lại họ giữ lại để sao để cho ngoài nó, nó ít đi cộng đồng mình càng gửi nhiều thì ở ngoài nó càng ít đi thì lúc đó cái thằng token này nó mới có giá trị nó sẽ tăng lên tăng lên tăng dần dần lên tại cộng đồng nó có bao nhiêu đâu cộng đồng ở ngoài ở ngoài đâu có bao nhiêu đâu trong khi đó là thành viên mình giữ hết rồi mình sẽ gửi cái đó mà cái thằng IT này là công ty tặng cho mình vừa tặng cho mình mình vừa gửi mình vừa được lấy lại nữa thấy là rất tuyệt vời luôn á dạ rất tuyệt vời luôn anh cha ạ thì bích dạ. bích thì cũng vậy thôi bích của mình gọi là đất thì cái tài cái này là tài sản là riêng là của anh chị em anh chị muốn bán cũng được mà muốn gửi cũng được anh chị em ha nhưng mà nhưng mà thật sự theo em á theo em tìm tra trên mạng á, thì họ bán là nói chung là họ họ bán là một lượng là họ ít bán một lần miếng lắm vài tháng trước á, có thể là bán một lần một miếng là 200 ET 100 ET là và cao nhất là 400 ET là hết là bán từ đó thì và sau này á và càng về sau lại càng càng bán rẻ hơn nữa năm bảy lô đất là bán có nhiều có à, năm mấy chục mấy ý à là thật sự là rất tiếc luôn rất tiếc luôn à. mà thời mà đi sau mà đến tiếp tục đi là 4 năm 4 năm phát triển thì mới xong cái đoạn đường à, à, hoàn chỉnh được bờ là bờ đây anh chị hai giờ cái thằng EST và thằng cái token thì nó cũng như nhau em cho, cho em coi cái bảng giá của à, mình gửi cái EST về về công ty mà thật sự ra lịch thì chưa biết biết bao giờ công ty nó sẽ thông báo cho mình nhưng mà cái cái số lượng gửi và cái số uh, cái tiền lại ti nó họ trả cho mình là 5 phần trăm một tháng anh chị ha rồi ok thấy màn hình của em chưa thấy chưa hơn em thấy không dạ em thấy thấy anh ạ dạ, rồi thấy. ok thí dụ là sắc kinh ý e ti thì uh, tiếng Anh đó, thì anh dịch ra là tiếng Việt nè tiếng Anh thì uh, anh phải dịch qua tiếng Việt dạ thì 1.000 ET thấp nhất là mình gửi 1.000 ET ha một sáng lãi suất à. là 5 phần trăm ok không ạ thì mình được làm 50 ET cộng thêm là 1.000 1.000 ET là nó nó ra là như 1.050 ET ok chưa Rồi sáng thứ hai tháng thứ hai là 1.050 cộng 53 nữa là sáng thứ hai là nó ra là 1.103 ET thấy không trong vòng 2 tháng thôi trong vòng 2 tháng thôi mà mình mình là được 1.103 IT và trong vòng một năm là được nhiêu ạ à? một năm thì mình được là 1.796 IT một năm trời họ tính lại kép lên cho mình à. hàng tháng họ tính lại kép vô rồi họ cộng vô tất cả họ cộng vô cộng vô là 1.796 IT thì trong 3 năm thì trong 3 năm mình sẽ lên là được nhiêu ạ à? là 5.000 792 792 ET ok dạ. không ạ cái này là gửi mình gửi 3 năm nha cái này mình là mình gửi là mình gửi mình không có thể nào mà rút ra được là mình gửi trong vòng 3 năm mà sau này chắc có thể nó ra thông báo là có thể một năm hai năm ba năm nó có thể là từng nấc từng nấc từng nấc cho cộng đồng mình chúng ta là mình dễ gửi đúng không ạ à? mình vừa gửi 3 năm thì mình không ví dụ ờ, anh chị mà gửi một năm thì một năm anh chị mới được rút ra bán là hai năm hai năm anh chị mới được rút ra bán và ba năm anh chị mới được rút ra bán bán mua bán gì tùy anh chị và cái số lượng cái số lượng mà ST nó tăng dần á người ta đoán cộng đồng bên à, bên à, các à, thành viên trong Binance đoán á, là ba năm sau có thể là 50 đô la một cái ET Dung à có thể là 50 đô la một cái ET là ba năm sau và e, theo em nghĩ chừng một năm thôi chừng một năm thôi nha là có thể nó bằng số này rồi đừng lên đến 3 năm chị Nhung à thì em thử tính là 50 đô la một ET thì anh chị nhân lên ha, anh chị nhân lên anh lấy chị anh chị lấy 5 ngàn và 50 nhân 50 đô la thì ra là nhiêu à trong 3 năm trời thì ra là 6 6 tỷ chính anh chị Dung à anh chị nghe kịp không alo dạ dạ dạ nghe anh ơi anh nói rất chậm rãi và rất là dễ nghe đấy ạ rồi, wow, okay, rất ha. là tuyệt vời đúng không ạ là có số số lượng mà anh chị gửi trong vòng 3 năm á thì số số lượng tính ra tiền á tính ra mà đô la là tính ra 50 đô la một it thì ra là 6 tỷ chín gần 7 tỷ là em mới là chỉ tính là 50 đô la thôi nha mình thấy dụ mà tăng cao hơn nữa thì cái số này thì lên nhiêu trong vòng 3 năm chị Dung à em nghe em nấy là em nói là nó nổi với gà đó Wow, à. tuyệt vời. Các cô chú anh chị em chúng ta đang sở hữu bất động sản số, chúng ta hãy nắm giữ lại lấy à, những cái à, tài sản à, vô Quá cùng giá trị của mình ạ. À. Quá tuyệt. Dạ, anh chị Dung mà em em có nói vậy em có quá nhanh không anh chị à Dạ, à, nghe rõ anh ạ. Rồi, vâng. ok. Dạ, cảm vừa vừa nghe rồi ok vậy là cái này anh chị nắm rõ chưa cái nha. cái giá trị của đồng NFT chưa dạ, dạ. rồi em chị à, dạ, okay. giá trị ạ tuyệt vời rồi em chị qua cái khác nha wow luôn cái mắt gì rồi cái này là mới có hai nguồn thu nhập thôi nha mới có hai có mới một nguồn thu nhập thôi á một nguồn thu nhập là mình không cần bán IT đó là mới một nguồn thu nhập thì bích làm sao thì bích thì, cũng giống như cũng IT thôi mà cái này là chưa thông báo nha cái này chưa thông báo là chưa cái chưa có cái phần trăm chạy cho mình như thế nào mình gửi như thế nào và mình mình mình cho mướn như thế nào và giải pháp cho vay như thế nào vậy ha và giới thiệu các hoạt động của Gameplay thưởng token nhiệm vụ thử thách và giải thưởng trợ cấp và từ thiện tiền không anh chị ạ à? tóc cần bích là tiền không đấy và hành tinh ai ít tao thì cái này cái à, cái này cũng gọi là cái phần thưởng luôn ha cái gọi là thu nhập của mình để em tìm hiểu sâu do rồi à, mấy buổi hôm sau em hướng dẫn tiếp và từng à, cái quý một á quý một thì họ cố gắng là ra những cái những cái này những cái thông báo về này mà đến bây giờ tháng 1 thì cũng chưa thấy gì thì em đang đợi có thông báo là em nhận liền à anh chị ha đây tất cả là 16 cái à, cái nguồn thu nhập từ cái bất động sản IT và chúng ta không cần bán không cần bán đất và không cần bán IT và chúng ta có chúng ta có thể uh, thu thập NFT và xây dựng trên cái mảnh đất của mình hoặc trao đổi bích ví dụ trao đổi bích nói chung là trao đổi bích mình chỉ mất phí ra thôi anh chị nhung không trao đổi đất trao đổi bích mình chỉ mất phí ra thôi ví dụ bên anh có miếng đất gần em hương mà em hương có miếng đất gần anh ví dụ hai anh em đổi nhau ok không thì mình mình, dạ. mình làm ra một biến tốc lớn mình đâu mất cái gì đâu mình chỉ mất phí ra thôi anh em hợp ok bây giờ em lấy đất của anh anh lấy đất của em em xong xuôi em muốn bán gì em bán còn em xong xuôi em ờ, à, em muốn bán gì em bán là tùy mà cái đó là trao đổi giữa ờ, trong nhóm hoặc mấy anh em để sửa sở gì mình sở hữu với một miếng đất này nè miếng đất bự ờ, về mình ghép thành viên một miếng đất bự rồi cái thể gì mình xây mình xây mình xây gì mình xây thành phố nè hay là hay là công viên nè hay là khu sinh thái nè là như vậy nhưng mà khu dạ, xây vâng. làm làm khu sinh thái là anh anh chị là phải nghĩ ra khu sinh thái là có những gì nước nè nước mặn nè nước ngọt nè rồi cây xanh nè đất liền nè trang trại nè thì nó mới ra một khu sinh thái anh chị anh chị dung không à một lô đất của mình mình muốn xây dựng thí dụ mình muốn xây dựng thành phố thì thành phố có gì có nhà cửa nhà cao tầng xe hơi xe cổ sân bay là thành phố thu nhỏ đó anh chị dung à tiền không anh chị ok rồi em đi suốt cái phần à, trạng thái đi rồi đây là cái đường lưới cái đường lưới của công ty BrainX anh chị chắc chưa cái hình dung được ra cái này đâu à cái này cái đường lưới của công ty là cái này là cái phần mềm của công ty họ cái lúc trước ít ai ít token á nó bị trục chặt á thì nó báo về đây hết hoặc cái ví meta hoặc cái ma, ma market market marketplace nè là... đất của mình á nó cũng nó cũng bị trục chặt thì nó có lên cái màu này à nó bị trục chặt từ đây đến đây nó cái màu xám đúng không anh đúng rồi từ đây đến đây và nó dạ. chạy dài thì xanh từ đây đến đây là nó ok rồi ok không à? là mấy cái này là hoàn thiện 100 phần trăm tại vì bạn beta mới ra mà ở Bittoken dạ. cũng ờ, cũng mới ra họ chưa cái chưa hoàn thiện cho lắm thì phải nó chậm thôi nó phải là nó phải có trục chặt thôi anh chị Dung dạ. ạ à. nghĩa là chưa, của mình chưa hoàn thiện đúng rồi cái app của mình dạ. thì trơn chui bình thường đây là cái đường lưới ha rồi cái ờ, cái gọi là cái sổ số thưởng nè hồi xưa cái số thưởng hay bị trục chặt suốt mà anh chị Dung không mua đất hay là sổ số thưởng nó hay bị trục chặt suốt mà thì nó nó cũng và nó cũng sửa chỉnh sửa và và tới giờ này thì họ là ok là mua bán ngon lành tới giờ là, là ngày nhiêu ngày này hôm nay ngày nhiều. ngày này ngày 21 đúng không 21 uh, 21 tháng 12 21 tháng 1 2022 nè thấy gạch em chị không là hôm nay Đang dạ, có thấy. một uh, có một uh, một cái cuộc sổ số có một cuộc số em giải thích là cái cuộc sổ số uh, tối nay một giờ đêm á là mẹ anh chị biết nó rộng bao nhiêu không 125 km vuông 125 km vuông một sổ số đó, đó và cái được cái nợ ta đó và được cổ phiếu nữa rất có giá trị luôn là một giờ bởi sao mà ngày hôm nay mà anh chị mà cứ canh một giờ vậy vô mua là một cái số anh chị dung chưa rồi cái bạn beta đất nè PU là gọi là đất nè đất ờ, à, cái này gọi là cái mạ của của sử dụng để mua đất cái này mạ sử dụng để mua đất trong này dưới nó cặp cập nhật hàng ngày luôn nha đó nó cập nhật từng ngày ngày nào là bị hư hỏng cái gì là là nó báo lên phải không ạ à? rồi tiếp đến mình đi tiếp ha rồi mình tiếp rồi công ty nào mà đứng sau và lên đất, thì sẽ có công ty và đứng sau ờ, liên kết và lên đất, đứng sau đứng sau hỗ trợ và lên đấy mình vô đây ha đây là cái bạn là thống kê các bạn thống kê là hoàn thiện hết tất cả các cái hoàn thiện hết hôm nay là ngày nhiêu đây ngày 21 cũng hoàn thiện luôn không có vấn đề xảy ra không có trục chặt gì về vấn đề à, bạn đấy, đấy không có giao diện cũng cũng ok nói chung là cái bị trục chặt là họ báo đây ok không rồi tiếp mình đi uh, thằng đứng sau và đến đó là rồi đây là anh ta ha H là Chiran ha là công ty này là nó đứng sau thằng nó cái dạng như cái phần mềm nó giữ phần mềm phần mềm cho cộng đồng chúng ta thấy không đây nè đây nè đây những phần mềm này nó báo lên hết nè nó báo giờ bên bên là bị lỗi gì lỗi gì các không à? xuống đây rất nhiều thứ các không à? đó anh chị em cứ vào cứ dạo vòng thoải mái vô mà xem thôi rất nhiều ở trong tài khoản và lên nó ít tại vì mình không có mình không có khám phá ra thôi phải không tuyệt vời quá bạn Trang nhưng có cái là bạn đi chậm hơn một tí xíu nhưng một số anh chị lớn ấy. à dạ ừ. rồi ok bạn miễn sao mình đừng kết nối à, cái thằng à, ví metamax là mình vô ok anh chị dung mà thật sự à, em em vô bờ đất kết nối mặt kết nối làm chi mình chưa có sử dụng mua bán đất mình kết nối làm gì đó còn mà nhiều anh chị em thì ờ, vô không vô kết nối được bực mình tại sao mà không kết nối được mà kết nối làm cái gì chị em hình dung à, à. Và rồi dạ, thoát vâng ra à. nhưng nếu không kết nối thì những lần mà công ty nó upload cái ờ, cái cái ờ, đồng EX về cho mình bằng cần thì thế nào ạ? À? Không sao đâu, thí dụ một tuần em kết nối vài ba lần thì đâu sao, bình thường. Dạ em dạ, có nghĩa là khi nào chúng ta muốn khám phá tài khoản thì chúng ta Đúng ngắt rồi. cái phần kết nối. Đúng rồi. Còn okay. Ờ, sau đó thì chúng ta sẽ kết nối lại với ví. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ cái này em à. hương nhá cái này em hương nhá không không phải ngắt kết nối đâu mình chúng ta khi mà đã đưa cái, cái đưa cái cái đường link tự động kết nối rồi nhưng ở đây anh vâng. đang em muốn hướng dẫn các anh chị là tại vì sao nó là kết nối thủ công bởi vì công ty chúng ta nó đang đang đang à, có những cái uh, gọi là gì ạ à? uh, setup ấy nó đang có cái uh, phiên bản setup luôn luôn mới cho nên là công ty muốn ngắt cho an toàn các anh chị thôi cho nên là bạn trang nãy giờ nó không kết nối là vậy bởi vì cơ bản chúng ta sẽ gì ạ à? chúng ta sẽ chưa có giao dịch đâu và em Hải nói một điều à, các anh chị nắm một điều rằng là giá trị của Lanet X sau này nó có được được nhiều chuyên gia định giá có thể ngang ngửa với cả Bitcoin các anh chị ạ. À? Anh chị hãy nghĩ rằng Bitcoin cách đây khoảng 12 năm năm 2009 ra đời ấy thì một bit một đồng đô la mua được một ngàn 1001 đến một ngàn ba trăm Bitcoin. ngày hôm nay anh chị thử có được một đô la ở đó coi hôm nay chúng ta có phải là tỷ phú chưa ạ? Đúng không ạ? Tỷ phú rồi thì chắc chắn rồi chúng ta không nên vội vàng. Cho nên lời khuyên của bạn Trang ở đây là chúng ta chúng ta cứ vào coi cho biết thôi còn đừng giao dịch vội tại thời điểm này nó chưa cái gì nó nó đang làm một cái nền tảng ban đầu giống như cái chợ mới xây dựng mà đó, cho nên là chúng ta đừng vội vàng rồi à, mời các chị tiếp tục nghe hướng dẫn của bạn Trang nhé rồi ok rồi rồi bị thoát ra ngoài luôn hả anh ừ, ờ, em bấm à, thường cái điện thoại á điện thoại nó thoát dạo vô máy tính ờ, phải thoát dạ. thấy không anh vô tài khoản cái là nó bắt kết nối liền anh không cần kết nối nó cũng bắt kết nối nữa yeah. Dạ. à, ờ, bấm vô mật khẩu là tự động kết nối và và tự động nó đang đồng ý tin nhảy đây anh chị nào kết nối cũng dễ biết lắm anh chị có đồng ý ti kết nối nó nằm lên đây nè còn kết nối không được thì nó không nằm đây giờ số không nhìn dung à nhìn là biết lắm kết tối xong là yếu tố nằm như đây và không có thì về số không Đấy ha rồi cái phần à, mua bán à, đất và đất của mình là anh chị hầu như ai cũng biết rồi cái phần mà à, hồi nãy hồi nãy có nói là cái phần mà về về tài khoản của mình đó anh chị lưu ý là nên sửa tài khoản của mình chính xác hơn à, cái thứ nhất là cái à, họ tên ngày tháng năm sinh và giới tính rồi sau này à, hiện bây giờ thì à, nói chung là à, công ty vẫn còn thoải mái đó cho mình thay đổi á sau này nó khóa chặt lại trong đó khi nào nó có giá trị nó, nó sẽ khóa chặt lại lúc đó mình sai gì mình phải xuất bóp lại cực các bạn thì không thôi là mình vô đây mình vô đây thì mình bấm thì à, wow đó được phải vô lại từ đầu cả nhà chị em xíu à rồi em hướng dẫn cái anh chị vô cái phần này nữa nha cái phần này là cũng quan trọng nè đây cái phần là quan trọng nè là cái phần hai cái ô là rất quan trọng ok mà thì trước khi mình à, mình không kết nối cái ví Betamax á, thì mình vô đây mình thoải mái bấm cái kiểu gì nó cũng không ăn hết á này cái tôi ví nè à, bấm kiểu gì nó cũng không có được hết đó. nhưng mà mình kết nối ví rồi á thì bấm vào đây là coi chừng có thể là mất tài sản của mình ok mà và đây là sushi Watch là cái sàn SushiWatch bởi vậy à, thì em cũng lên cái group và coi tự động họ mất ít họ bán ít không đồng vừa bán ít không đồng thì họ nhấp vô họ lấy thôi và ít ti ít ti tự nhiên biến mất hết là cũng là cái vấn đề là kết túi ví cái, cái phần này à, anh chị thì à, khám phá sau ha thì mình em sẽ vô cái phần gọi là thêm một cái phần nữa rồi đó, này ra luôn đi đây gọi là cái app OpenShare OpenShare app OpenSea đây là là coi giọng giống như tích hợp là những cái chợ NFT anh chị ha là tranh nè tranh vẽ NFT nè tất cả đã gắn đóng khung NFT hết thì họ đưa lên đây làm gì họ đưa lên đây họ bán chị dung không ạ à? là có thể mình mình làm cho một sản phẩm đó mình làm cho một sản phẩm n mình gắn NFT ra lên đây là họ lên đây họ giao dịch họ bán phải không ạ đây là những sản phẩm NFT em dịch em kiếm cái à, đất à, cái bít đất họ bán bằng Ethereum chứ không có bán bằng là gọi là bằng ET à, gọi là họ là coi như là sau một sản phẩm rồi đó cái này là đã hình thành là một sản phẩm rồi là họ đưa đây họ bán họ bán đây là lãi rất cao rất cao luôn đây tất cả đây là đều đóng khung ở ti là là là mình là, gọi là xong một cái sản phẩm rồi đó họ đưa đây quay rồi xong phim mình vô mình vô mình Google mình nhập cái tên Open Share nè ha anh chị tham khảo mình vô mình coi thoải mái luôn Wow, toàn những tác phẩm rất là tuyệt vời luôn anh Trang. Đúng rồi, tác phẩm ờ, tác phẩm độc nhất của vậy không có gắn nợ tuy là tiền không chúng ta chúng yeah. Dạ. ta làm sao để sử dụng nhiều cái lô đất để tạo thành NFT trong cái ờ, hệ trong cái hệ sinh thái Lanet ít ạ. Mỗi một cái NFT chúng ta có thể giá đến cả triệu thậm chí cả chục triệu đô các anh chị nhé. Vừa rồi có có những ờ, lô đất NFT mà họ mua đến 400 triệu đô các anh chị cho nên là chúng ta may mắn lắm nhưng dĩ nhiên phải biết à, tận dụng những cái, cái giá trị cái cơ hội của rau của của Lanet X này chúng ta hãy giữ lại nó biết đâu sau này chúng đây. ta lại có những lô đất đây này đúng không ạ đây, đây là những lô đất họ thu thập bích họ thu thập bích ha rồi họ trồng cây nè thấy không trồng cây gây rừng rồi ờ, khu bảo tồn thiên nhiên nè cây xanh nè đất ờ, nước nè đất liền nè rồi tất cả các thứ rồi trang trại này bên đây thì ờ, ô đất thì có tuyết nó tùy theo là anh chị thu thập bích thì tùy theo anh chị à, muốn à, đất của mình có những cái gì thì mình lên đưa lên đây là mình có thể là trao đổi mua bán okay. ví dụ ở đây này nè, nè à, nước biển nè rồi đất liền nè rồi bên đây là đồi núi nè bên đây là rừng cây nè bên đây rừng cây nè ok chưa đó gọi là gọi là thu thập bích đó. mình tạo ra cái một đất à, nhỏ nhưng mà đây rộng lắm nha ở đây cũng rộng lắm á không phải nhỏ đâu tính bằng km vuông đó nhưng mà anh chị tạo ra ví dụ mà ai mà ờ, anh chị nào có con cái mà rành điện tử á, tạo ra thì tạo ra mình phải là định hình là một cái này là bao nhiêu km vuông và mực nước là khoảng bao nhiêu và ánh sáng là bao nhiêu và rừng cây là khoảng bao nhiêu hecta anh chị dung mà và đất liền thì ờ, khoảng bao nhiêu hecta nó có ghi rõ ràng như đây anh chị ha đó đây là bích rồi cho em nót ha nót ra à, vừa rồi ờ, là em cái chia sẻ cái phần về tổng quan về cái ờ, cái tài khoản uh, Binance ấy chúng ta và cái uh, cái lộ trình đi Binance IX năm 2022 thì anh xin trả ít ra lại MC ạ à. cái đó là một lô hay gì à, bạn Tan cái đó là nhiều nhiều lô anh nhiều lô một cụm vậy là nhiều lô hả đúng rồi nhiều lô nhiều, nhiều, lô các cái mix lại bạn Trung ơi nhiều các ok tổng lại ờ, ok ok ok rồi sau cùng là cái phần câu hỏi ha thì anh chị cứ ờ, không hiểu phần nào thì hỏi phần đó em sẽ với anh sẽ hỗ trợ trả lời anh chị rồi dạ, ờ, vâng sang có thể có thể buổi zoom dạ. tiếp sau buổi thêm tiếp theo nếu mà em có đất về đầy đủ thì em sẽ chỉ cách cho anh chị bán đất nhưng mà người ta đặt đất của mình người ta mua chứ mình không cần mà bán mà ghi ET trên đây anh chị dung không họ, họ đặt đất của mình là giá bao nhiêu ET tại vì nhiều người họ biết đặt đất của mình là là mình suy nghĩ đầu à cái bạn này là biết chơi đất cái bạn này biết thu thập đất họ trả mình giá bao nhiêu đó rồi mình thương lượng thôi mình thể tăng giá lên để tùy mình ok hai anh chị ha rồi ok trả mít cho em sẽ dạ vâng ạ à, vô cùng tuyệt vời à, và cảm à, nhận à, cái sự khan hiếm từ NFT cũng giống như là tất cả các cô chú anh chị em chúng ta đang được sở hữu những lô đất bất động sản số đầu tiên à, rất là giá trị đúng không ạ và vô cùng biết ơn anh Trang trong buổi chia sẻ buổi tối ngày hôm nay à, rất là tuyệt vời ạ vâng à, ở đây thì em thấy có cánh tay của chị Cúc à, muốn à, Ờ, giao lưu và đặt câu hỏi với ban tổ chức thì à, em xin mời chị à, Cúc Nguyễn ạ. À, em có câu hỏi em muốn ờ, em em thấy người ta người ta đặt cái lô đất của em mà em hủy bằng cách nào ấy nhỉ? Em em vào em kiểm tra thì thấy thấy là có ba bốn lô đất xung quanh và cái bạn đó bạn ấy đặt à, mua cái lô đất của em với giá là 10 bit nhưng em không đồng ý thì em hủy bằng cách nào ta? em không có cần vị gì đó em cứ để đó không sao đâu nó có thời hạn thôi nó thời hạn nó có thời hạn à, ví dụ như tôi đặt một tuần hay là một tháng thì Đúng nó sẽ rồi. hết thời hạn nó tự ngưng thôi không sao nhé không, không sao hết miễn sao em đừng miễn sao em đừng có đụng vô nó, nó nằm một khoảng gần 2 tháng rồi đó mà nó vẫn không hủy không sao bây giờ bây giờ em đơn giản lắm em bấm vô lô đất đó đó em coi nằm chỗ nào và xung quanh đó là họ mua miếng đất của em á và nằm ở khu vực nào thành phố hay là uh, là rìa trung tâm thủ đô đất huyền thoại ấy à, trung tâm thủ đô đất phải em có thể tăng giá lên tại họ mua bít họ mua đất của em họ mua bít của em là họ biết cái giá trị miếng đất của em thì em chính vì đó là, em... là họ xây một cái lô lớn em muốn là người ta mình hủy có nghĩa là mình không đồng ý thì mình hủy phải hủy, hủy được cái cái lệnh đó có nghĩa là mình không đồng ý hôm trước à, có có có bạn nào hướng dẫn nhưng mà em cũng không nhớ nên là, là, là không không uh, có nghĩa là nghe nè để dạ, nghe nè mà mình không đồng ý thì mình có thể hủy lại mình nói mình không rồi, đồng ý rồi để nói cho nghe hủy á, trừ khi nào em đặt lệnh bán em hình dung không em đặt lệnh bán là em có hiện em hủy còn này người ta đặt lệnh mua của em em hủy bằng ừ. cách nào em có. hủy bằng cách nào có có một lần à, có một lần à, trong zoom à, mà em không nhớ là bạn nào chỉ là có nghĩa không là không có bạn nào mà chị bậy hết á cái đã này là... cái này là cái này chị không có quyền từ chối tại vì là họ muốn mua chị hiểu không giống như đất bình thường ở ngoài á còn khi nào mà chị đặt bán á thì chị không thích bán nữa thì chị có thể hủy được chị có hiểu không em không cái này là họ đang đặt mua có nghĩa là vòng chị quanh đặt chị... mua của chị đúng rồi chính xác chị anh đặt đang mua của chị mà chị không bán thì thôi chị cứ vẫn đi yên đó mà trừ khi nào mà chị bán á chị bán chị hủy là ok ví dụ chị muốn bán cái lô đất đó thấy thấp quá chị hủy thì có chị hủy thôi có chữ hủy á chị hủy thôi còn này là người ta cần mua của chị chị dùng không nếu cần như mua mà, của chị bao nhiêu đó thì à, nếu như mà nó không nó không hủy làm sao mình bán được cái lô đất đấy nếu như mình bấm vào bán thì nó lại đồng nó nó nó không nó, sao nó, gì ơi sao? không không không cái này là cái khi mà chị mà bán đó, nó này khác bài vì là cái vòng quanh đó là họ đã được đóng khung NFT rồi cho nên nó cần cái lô đất của chị nó mới đặt mua chị hiểu không mình hiểu thì... cái vấn đề này mình hiểu cái vấn đề là vấn đề là nó mua của mình nó hỏi mua của mình hôm trước mình có nghe một người nào tôi được rồi cái này mình sẽ tìm lại cái video đó vì là mình có nghe một người nào chia sẻ trên trên trên trên trên zoom là có nghĩa là với điều kiện mình có thể vào kiểm tra vào kiểm tra là người ta mua của mình cái lô đất đấy với giá bao nhiêu thì mình kiểm tra được nhưng mình không không không không không tìm thấy cái chỗ mà hủy tại vì hôm trước có có nghe rằng là mình đồng ý thì mình sẽ bấm vào nick vào đồng ý là mình khớp lại là mình bán mất đâm đó đó đó, còn nếu mình không đồng ý thì, thì bấm vào cái phần tôi không đồng ý thì tự khắc là cái đó nó sẽ ờ, sẽ sẽ sẽ, sẽ hủy cái lệnh của người ta đi đấy còn đâu cái bản chất mà cái cái cái mà mình mình ờ, mình bán thì mình hủy lệnh cái đó là nghiễm nhiên rồi đấy nhưng mà còn cái phần đó thì mà cũng chưa tìm ra cái cái cái uh, hủy lệnh vì là cái bản thân là ví dụ như mình đặt đó là trong đấy là nó có thời hạn là uh, ngày một tuần và một tháng nhưng cái ờ, cái cái uh, lô đất này cũng thấy rất là lâu rồi ấy mà nó vẫn không hủy nó chỉ đặt mua với mình có giá có 10 bit thôi mà trung tâm thủ đô thì lúc đó là làm uh, quanh đấy có có có có khoảng 4 năm lô thì uh, cũng nghĩ là ví dụ nếu nếu nếu nếu như, như chị nói á ví dụ ờ, cộng đồng chúng ta hiện tại là có nhiêu là dùng tài khoản Binance có 400 400 trên 450 50 ngàn thành viên đang sở hữu Binance và đang sở hữu những gói beta thì họ giống như chị rồi sao chị Dung không chị không có đụng gì vô đã nói là người ta cần mua chị cần mua của chị chị không bán gì thôi đó là tự động biến mất là thời gian tự động biến mất thì đâu chấp nhận bán đâu còn chị muốn bán chị nâng lên nâng giá lên ok để cái đó là bán tốt nhất mình đặt vào đó là mình mình mình chấm vào đó phát là nó khớp lệnh liền luôn á nếu mình chấm vào đó là nó khớp lệnh ngay vì là khi mà em em cũng đã chấm vào cái ô đất đấy rồi nó cũng hiển thị lên cái ô đất của em ở đâu và à, bên cạnh của đó là có năm sáu lô ấy và em bấm vào cái đồng tiền đấy thì nó cũng hiển thị lên cái vị trí nhưng mà em không dám bấm không dám tích vào cái ô nhỏ em tích vào cái ô nhỏ nghiễm nhiên em đồng ý rồi đúng rồi ok và nó sẽ khớp lệnh và lúc em sẽ mất cái lô đất đấy cái này á chị em em phải là coi giá lại nha cứ Ông em ơi. cứ để đi không có bất đâu em đừng có lo nó Tại trả mười có bit một một lô đấy thôi em không đồng ý thì đúng rồi em anh nói là em cứ để đó cứ để đi không sao dạ. để để từ đó nâng giá lên thì em đừng có lo họ sẽ thì, nâng giá à, cho chị chị Cúc ơi thì à, trong cái vấn đề này thì à, chị có thể tích trực tiếp vào trong ngay cái đường link đó và chúng ta tích lên cái vị trí đất bích thì nó hiện lên là một là chị bán một là chị đồng ý hai là chị hủy thì lúc này thì chị tích lên và bắt đầu là nhấn lên cái nút dưới nha đừng nhấn nút trên lúc trên là chị sẽ à, đồng ý trao đổi với họ đồng ý bán cho họ còn chị nhấn cái nút ở dưới có nghĩa là nó hủy đi cho chị nhá tuy rằng nó không sáng nhưng chị nhấn vào hủy á không thấy cái đường link chỗ nào cô không không phải cái đường link chị nó chỉ một một là buy và sell buy sell thôi có nghĩa là tôi đồng ý bán và tôi không đồng ý bán thì lúc này là chị đồng ý với cái giá đó thì chị bấm vào cái chữ cam cam á còn nếu chị không đồng ý thì chị bấm dưới cái chữ đó thì nó sẽ hiện lên là nó sẽ biến mất ờ rồi cảm ơn em để có gì chị dạ. làm lại kiểm tra lại thì xem tìm hoài cũng không thấy cái chỗ đó là chỗ nào Vâng ạ, cảm ơn à, ban tổ chức đã hỗ trợ nhiệt tình cho câu hỏi của chị Cúc. À, đúng không ạ? Tất cả những tài sản của chúng ta hiện đang ở trong à, ví của chúng ta, trong điện thoại của chúng ta, nó rất là giá trị. Nên là mong là tất cả các cô chú anh chị em chúng ta hãy thật cẩn trọng khi chúng ta à, giao dịch hay chúng ta mua bán trên cái tài khoản à, này à, nếu như chúng ta chưa hiểu đúng không ạ thì chúng ta hãy đặt câu hỏi trực tiếp với upline trên và những uh, upline phía trên nữa để chúng ta uh, nắm rõ hơn uh, để không bị uh, làm mất đi những cái lô đất uh, vô cùng giá trị uh, mà chúng ta đang sở hữu vâng ạ xin mời những câu hỏi tiếp theo uh, những sự giao lưu của các cô chú anh chị em uh, chúng ta có những trải nghiệm hay những uh, đang còn những cái à, câu hỏi những băn khoăn nào thì các cô chú hãy à, comment hoặc là giơ tay trực tiếp để ờ, giao lưu đặt câu hỏi với ban tổ chức ạ. Vâng, phòng Zoom của chúng ta đang có 94 à, cả em Hương là 94 cô chú anh chị em À, chúng ta hãy mạnh dạn đấy ạ. Đây là những tài sản vô cùng giá trị à, và các cô chú anh chị em Hương lưu ý thêm một lần nữa là các cô chú anh chị em chúng ta thật sự cẩn trọng à, vì đây là một <coughs> cái nền tảng mới mẻ đúng không ạ? Một nền tảng công nghệ 4.0 à, chỉ cần một cái nick chuột thôi là chúng ta đã um, không thể giữ lại những cái giá trị mà chúng ta đang có à, vô tình thì chúng ta sẽ làm à, mất nó đi ở đây à, các thành viên ra quan của chúng ta là những à, anh chị em à, được sở hữu bất động sản số đầu tiên thì em nghĩ rất là nhiều các cô chú anh chị em có người thì đã thao tác và cũng có người thì chưa đúng không ạ thì không biết là các cô chú anh chị đã um, có những trải nghiệm như thế nào trên cái tài khoản Blend thì các cô chú có thể chia sẻ để giao lưu cùng ban tổ chức ạ cho em um, cho em xin hỏi nhờ anh Trang một chút ạ à, dạ vâng, trước em có đặt bán một lô đất nhưng mà hình như là đã bị mất rồi dạ cảm cảm ơn bạn Hương tức là em đã có đặt bán một cái lô đất ở trung tâm của uh, của Iraq ạ nhưng mà cái lô đất đó là trước đã tải cái um, khối NFT đó về ví MetaMask rồi nhưng mà hiện tại khi mà bấm vào cái lô đất đó có vẻ như đường truyền của bạn Hương không tốt đúng không dạ đúng rồi ạ đường truyền bên à, bạn Thiên Hương đang bị à, ngắt quãng lỗi cả nhà cái, cái camera của máy hôm nay nó ừ. lại không có hiển thị cho nên là không có nhìn được ừ. mặt anh chị nhé à, câu hỏi của bạn Thiên Hương thì à, Hải hiểu rồi à, để Hải xử lý trả lời câu hỏi này à, về cơ bản ấy, em chúng không ta, biết làm ta, thế nào để xử lý được cái tải, đất đó chúng và ta tải tải à, bây giờ cái... anh hiểu câu hỏi của em Thiên Hương rồi tức là chúng ta tải được các lô đất về ờ, và tài ví MetaMask ấy về cơ bản thì Hải vẫn khuyên các anh chị là không nên tải về bởi vì nặng máy à, khi anh chị tải về rồi giả sử anh chị đặt lệnh bán trên sàn ấy, nó sẽ có một tuần một tháng đúng không ạ và hình như là có 3 tháng à, Hải nhớ không nhầm như thế thì ví dụ bạn đặt lệnh là một tuần thì sau một tuần bạn đã đặt lệnh bán rồi cho nên là nó sẽ không còn nằm ở trong cái ví của bạn nữa nó đem lên bán trên sàn rồi thì sau một tuần hết thời hạn mà bạn không bán được à, bạn muốn nói bạn mất thực ra không mất nó quay trở lại cho bạn là lại trên đường cái cái link ví mà chúng ta đã kết nối trước đó với Lanet ấy cái trả về nó và nằm ở trên mạng nó không về về ví của bạn nó bởi vì bạn phải tải thủ công về mà đấy cho nên là bạn bảo là bạn mất chứ không mất đâu nó quay trở lại số đất của chúng ta đang có nó sẽ không mất còn nếu giao dịch mà có rồi thì hãy vào lịch sử nó cái history ấy history ấy, lịch sử nó thì chúng ta sẽ thấy bán được giao dịch bao nhiêu thì tiền sẽ rót về chúng ta ví dụ bạn đặt lệnh là 100 IST thì sẽ trả cho bạn một ít trăm IST vào trong cái cái cái, cái ví bản năng của chúng ta thì ví nha các bạn yên tâm đi không mất được tại vì cái nền tảng của Lanet nó rất kỹ lưỡng mất chỉ trường hợp là bạn đặt lệnh bán quá rẻ như bạn cúc ấy. bạn có mà người ta đang yêu cầu mà mua 10 it mà bạn đấy đấy tại sao bạn trang cảnh bác cảnh báo mọi người thế này chúng ta đừng tọc mạch vào đó đừng tò mò mà vô tình như của bạn cúc bạn cúc là rất kinh nghiệm nha bạn không dám ấn vào cái, cái ô nhỏ nhỏ đấy, đấy bạn ấn vào bạn mất liền đấy mà dĩ nhiên rồi người ta đang cần mà không mấy t thì quá nhỏ đúng không ạ giá trị có thậm chí hôm nay nó như là một ngàn thậm chí 10 ngàn thì sao trên bản gốc bạn bạn rất cẩn thận thì ở đây á, cái vấn đề thao tác hủy thì à, không biết là nó có một cái thao tác hủy không nhưng về cơ bản chúng ta không có đụng tới đó thì không sao cả lô đất nó vẫn nằm trên hệ thống và chúng ta vẫn đặt, đặt lệnh bán bình thường nhé tại cái này người ta đã yêu cầu mua của chúng ta thôi nó định là lốt đất đó chứ nó không có kiểm soát cũng không không có gọi là gì à? chúng ta gọi là hay gọi gì là mình kiểm soát hay có một từ gì đó cô lập đó bao bao vây nó không bao vây nó được đâu bởi sao ạ à? bạn chỉ đặt lệnh bán thôi chứ bạn không làm gì được cái tài sản của tôi cả bạn cũng bán bình thường nhá không sợ gì đó hết bây giờ thì để hôm nào Hải với Trang sẽ tìm hiểu lại cách làm sao mình hủy cái cái lệnh mà ta đặt mua thôi chứ không có lo lắng còn cho bạn Hương thì bạn rõ ràng cụ thể rồi tại có rất nhiều câu hỏi này Hải đã xử lý trên trên hệ thống MyRowan thế nên em Hương đừng lo lắng nha dạ rồi thì à, em à, em phú bổ sung à, vô cái chỗ của chị Hương một tí ha thì à, riêng về cái à, lô đất mà chị Hương đã đặt bán rồi thì lúc này à, thời gian của chị Hương á, không có phải là chúng ta là đặt mà đấu thầu hay là chào giá nên lúc này à, cái phí của ờ, cái đất của chị á, nó vẫn nằm trên hệ thống MetaMask và bắt đầu vẫn được chào bán trên đó tới khi nào là bán được thì nó sẽ tự động nó đưa đồng EST của chị về ví còn nếu không chị vẫn còn cái lệnh đó bán và tới khi mà Lineage AX ổn định lại thì chị mới bắt đầu là thu được cái đất đó về chính trên tài khoản Lineage AX của chị chị ha bởi vì em Phú là hôm trước cũng đặt thử một lệnh nhưng mà cái lô đất của đó của em Phú không mất nhưng nó vẫn nằm trên hệ thống đó nó giao bán cho chúng ta chị ha nó không nó không còn ở trong cái danh mục là giao bán nữa đâu phú ạ à. mà hiện nay khi mà bấm vào đó mình bây giờ mình có tức là khi mà mình đặt mình bấm lại vào cái lô đất đó muốn đặt để bán á, là là nó báo là nó bị lỗi cái gì nhỉ nó nó báo là lỗi cái cái cái RC 21 hay là 20 gì đó và có báo là tức là mình không tức là không không thuộc quyền sở hữu để để giao bán miếng đất đó nữa chứ không phải là nó hết thời gian nó trở về thì nó là chuyện bình thường chị ơi cái này nó nó sẽ không trở về bởi vì là chị đang đặt lệnh bán thì lúc này đồng nghĩa với cái việc ạ à, cái đường link ví của chị á, nó sẽ kết nối với cái bích đó và cái bích đó nó sẽ được đưa lên trên sàn và thuộc về là đường link ví của cái sàn của cái nơi mà chúng ta giao dịch thì lúc này đất của chị vẫn còn nằm ở trên đó tới khi nào có người mua đồng ý mua cái giá đó nó sẽ chạy về cho chị có khác so với là chúng ta là đặt chị ha chị chúng ta đặt chào giá nó khác so với là chúng ta đặt bán hẳn luôn cái giá đó là bao nhiêu nó khác nhau nên lúc này à, cái đường link của chị á không còn sở hữu nữa nên là lúc này là nó sẽ không nằm trên cái tài khoản của chị nhưng mà lúc này nó sẽ thuộc về đường link của cái ví và cái ví đó khi nào mà ví dụ như là bán được rồi đó thì lúc này thì bắt đầu là nó sẽ trả bit token về cho chị còn nếu không bán được nó vẫn nằm ở đó trong một khoảng thời gian khi nào ổn định lại khi nào mà đất được trả tung hoành hết rồi đó thì lúc này đất của chị sẽ tự động là à, sẽ hiển thị lên và chị nhắc kết nối nó là lúc này nó sẽ chạy về bên cái ờ, ví của chị lại ha còn nếu không mình vẫn còn nằm trên metamask nó thuộc về là nằm trên mạng uh, polygon metamask đó. chứ nó không bị mất đi Rồi, trong khi đó có một anh hỏi là à, mình đang xài ví chết và chuyển uh, ờ, ví metamask được không cái phần này là được nhanh ha không sao hết bây giờ mình đang xài ví chết được cái beta đầu tiên là hầu như là họ xài ví chết nhiều sau này có ví Betamax ví Betamax là thuộc cái mạng mà Ethereum anh chị ha và Polygon liên kết với nhau thì chúng ta nên dùng ví MetaMask là chắc chắn nhất và an toàn nhất còn ví chết mình chuyển qua từ ví chết qua MetaMask thì mình vẫn để đó anh chị đừng có xóa nha để sau này nó về hoàn chỉnh đi rồi anh chị à, đâu ra đó về MetaMask hết rồi anh chị có thể xóa thằng à, ví chết được anh chị ha cái này em cảnh à, em cảnh báo à bây giờ cái thằng ví à, chết và chuyện chịu bắt thì nó thành là hai ví thì sau này mà cho tài sản của mình nó về hết cái ví metamax của mình đi rồi sau này mình mình mình không dùng ví chết thôi thì mình mình xóa còn thôi mình cứ để đó cũng không sao cả anh chị ha rồi ok dạ vâng ạ xin cảm ơn anh trang cũng như ban tổ chức đã hỗ trợ à, trả lời câu hỏi à, cho các anh chị em và em thấy có cánh tay của anh văn lực Vâng, xin mời anh uh, bật mic để giao lưu à, đặt câu hỏi với ban tổ chức ạ. Nhà dạ, em chào cả nhà, chào uh, anh chị nha. Ờ, em dạ. hỏi cái um, cái cái uh, đất của em chưa thấy liên kết được với cái ví MetaMask. Ừ, ngày đầu là sử dụng cái ví chớt nhưng mà sau này chuyển sang cái ví MetaMask không thấy nó liên kết được mà cũng không thấy có đất về luôn. Không biết tại sao ạ. dạ cái này vâng. liên kết như thế nào anh ngày đầu thì ờ, ờ, theo hướng dẫn của video làm thì ờ, liên kết cái ví chốt vào trước xong là đến ngày đến cái ngày thì uh, 28 tháng 11 hay sao nhỉ xong là không thấy nó về thì lại lại chuyển sang ví MetaMask thì bây giờ lại rồi anh kiểm tra cho cái ví cái ví của mình ha anh kiểm tra cho cái linh ví của mình ha ví chết và ví cái mắt nó hai cái link nó giống nhau hay không nó khác nhau là anh tiêu anh hình dung không hai cái đường link ví là khác nhau rồi rồi hai cái đường link ví khác nhau thì nó về trong một hai trong hai đường link ví này anh kiểm tra lại anh ha và anh kiểm tra cái đường link ví của Binance AX nữa cái rồi anh so sánh là ba um, cái đường link ví này nó giống như cái cái cái cái, cái ví chết hay là cái ví mắt những cái lô đất đang mua mua bao nhiêu gói vẫn vẫn bằng đi gói nó không thống thấy hiển thị lên ở ờ, bên uh, Planet ấy anh có có thể kiểm tra ở cái phần mà những cái beta những cái gói mà anh đã mua thì nó sẽ hiển thị ở đó chứ ạ à? nó hiển thị giả sử ờ, ngày đầu là mua được 29 gói thì nó vẫn báo là không trên 29 gói à thì một lần là 30 gói thì vẫn không trên 30 một lần là 7 gói vẫn thế không cái này là nó chưa về cho anh thôi tại vì không trên 30 mà anh đã mua 30 anh đã mua 50 thì nó là không trên 50 hoặc không trên 30 thì bên em cũng vậy thôi nó cũng Đã dạ, không trên 30 và chưa được đúc NFT anh nó chưa đúc NFT đúng nó rồi. sẽ đẩy không 30 đó đúng rồi ok dạ như vậy đó. anh khỏi lo không sao đó và cái đồng ý anh về chưa cái đồng ý tây của anh giờ chưa đồng ý t cái lần về ở ví đường link ví chốt thì thấy được 168 đồng rồi vậy là ok vậy chúc mừng anh vậy là ok rồi anh vậy là, vậy là, vậy là ok rồi tốt rồi bản thân em Hương cũng chưa chưa được đúc NFT Dạ, em hương cũng mua rất là nhiều nhưng mà mới chỉ đúc được có một lô duy nhất và em hương ngắm rất từ <laughs> bữa đến hôm nay các anh chị cứ yên tâm ạ vì nhưng mà cái đi... À, cái 168 à, đồng này chuyển từ cái đường link ví chớt sang à, ví MetaMask thì không biết bay đâu mất tiêu không không sang được trời anh phải thêm cái mạng Polygon vào cái ví MetaMask thì anh mới chuyển được chứ không hiểu sao chuyển chuyển về xong là nó nó bảo là giao dịch ừ, thành công nhưng mà cuối cùng kiểm tra không thấy đâu luôn băng đi mất rồi chứ gì mất anh chưa luôn. Thêm... không không chưa thêm anh ơi cái này của anh không mất lúc này anh sẽ thao tác lại là có nghĩa là anh thêm mạng polygon và bắt đầu anh thêm đồng EST vào thì tự động là nó sẽ nằm lên trên cái ví uh, MetaMask của anh nhé bởi vì là anh chưa thêm là cái đồng EST và thêm cái mạng Polygon thì lúc này anh vẫn còn nằm bên cái mạng là Ethereum nên lúc này là cách số mà bích anh chuyển qua nó thuộc về con số ẩn đồng nghĩa với cái việc khi nào anh kết nối polygon nè và bắt đầu là anh đưa cái đồng EFT đó về thì lúc này là nó sẽ hiện lên trên ví của anh lại anh ha bởi vì nó nằm trên đường lên ví của anh nhá chỉ chúng sợ, không chỉ thêm mà chỉ sợ là mình chưa xem thêm cái mạng polygon mình đã chuyển rồi nó mất đó. phú ờ, hôm bữa chị đã đã đã bị mất rồi đó không mất chị không mất anh à, bấm vô chữ thêm tóc cần đó là ok anh bấm vô chữ thêm tóc cần ở dưới cái à, nằm à, dưới cái meta mắt á anh, anh rồi không nó mất thì cũng phải chịu thôi thì có có lần uh, kiểm tra cài đặt ví thì có thêm cái mạng Polygon rồi mà thì mới kiểm tra được cái uh, pick nó về chứ anh ơi lúc này anh phải có đồng ma tích nữa anh phải có cái đồng matic trên đó thì mới lưu trữ được cái đồng EFT bởi vì là lúc mà anh chuyển qua thì cái đồng mà à, EFT của anh á nó phải có cái phí giao dịch của đồng matic đúng không ạ có nên cả, lúc này anh chuyển vào nó... rồi. có cả đồng matic rồi đồng matic là lúc đấy là nó được um, anh um, phải có đồng matic thì anh ấy mới không, chuyển được không có đồng matic là sao chuyển được nó nó có đồng matic rồi mà thì mới chuyển được mà rồi mà nếu như anh chưa không thêm phải. mạng mạng vào cái mà cái mà tích cái cái meta mạng của anh chị nó không đến nơi ấy. nó văng đi đâu ấy không chị cái, cái vấn đề cái... cái vấn đề của anh thì anh giờ anh kiểm tra tài khoản lại ha rồi em hương và người khác em hương rồi nhiều em cảm ơn anh em hỏi đây. anh ơi cho em hỏi đây dạ vâng xin mời à, bạn ạ à... chị cho em hỏi chị chị sẽ xin tài khoản của em á à, nó không có lưu vô em mua đất mà nó không có lưu vô cái inventory mà nó nó lưu vô trade history thì khi lúc mình mình mua đó mình mua cái lô đất đó, đó nó không có lưu cái lịch sử đó mà nó vô lịch sử là trade history đó. trade history nằm chỗ nào nó nằm một ở dưới ở dưới điểm lên dòng thứ hai á chị đỗ hồng đúng không ạ cái dòng đó là dòng à, là đất của chị mà đất bích ờ, về của chị á tồn kho đó hàng tồn kho á à, đúng rồi thì cái đó là tồn kho thật nhưng mà mình muốn mình muốn bán lại nhưng mà mình bằng cách nào mình muốn bán mình chưa bán rồi, được ok dạ. bây giờ chị muốn bán à, đất của mình đúng không muốn bích của mình đúng không đúng rồi Để nói chị biết nè chị muốn bán à, đất của mình thứ nhất là chị có đồng hóa tích chị đúng không đồng hóa tích thì làm gì là làm phí ga nếu mà chị chưa có đồng hóa tích á mà dưới cái đồng hóa tích nó có cái đồng ý ti á thì chị chuyển khoảng chừng 4 ờ, năm đồng ý ti lên ma tích thì nó ra thành khoảng chừng hai đồng ma tích à, là làm phí ga hiểu à, không và phí ga hiểu. của nó đó là nó có thể lên một ờ, ờ, không phẩy không phẩy bảy là có thể là phí ga không phẩy bảy có có khi là không phẩy tám không phẩy chín có nhiều lúc nó lên không phải mười mấy là cái giá thị trường là có thể tăng lại xuống ví dụ giá thị trường xuống thì cái phí giá thấp thôi còn giá thị trường tăng thì chị phải chịu phí ga cao nhưng mà cái quan trọng là chị có phải có đồng hóa tích kế tiếp là cái thứ hai là phải chị có cái sàn giao dịch chị dung không để chị rút từ cái đồng hóa tích và cái đồng USDT và đổi ra tiền Việt mình ok không chị em nói vậy chị nghe hiểu rõ mà rồi, okay. cảm ơn dạ vâng ạ à, xin cảm ơn ạ dạ và em thấy có cánh tay chị ờ, của chị Nguyễn Thị Kim Dung Vâng, xin mời chị giao lưu ạ à, với ban tổ chức ạ. Dạ em chào tất cả các anh các chị trong phòng Zoom. Em muốn hỏi anh anh Trang Nguyên là giờ hiện tại em có một cái tài khoản của tuyến dưới mình nhưng mà cái bây giờ nó không về tóc cần anh mà ừ, thao tác lại rất là nhiều lần mà bây giờ cái tóc cần nó không về à, thì bây giờ mình xử lý như thế nào anh nhỉ? Rồi ok. Cái câu hỏi của chị cũng rất thú vị tại vì hiện giờ rất nhiều thành viên cho cộng đồng Blended chưa nhận được đồng token đó gọi là đồng ET chị ha yeah. Dạ. là có thể đợt hai này họ về cho mình thì theo em à, theo em đọc à, theo em đọc thì nó có thể là trong cuối tháng 1 thằng Bích à, Bích thì nó cũng về dần dần và khoảng chừng trong vòng tháng 3 ok chị ha trong vòng tháng 3 thì đồng ET nó sẽ về dần dần cho mình yeah. nha dạ. chị cứ yên tâm cũng không có sao đâu không có mất đi đâu đâu nó về dạ. về đợt hai thôi không có vấn đề dạ. gì dạ tại cô của em là của em đã vào đồng nào đâu chưa vào đồng nào đó mà em cũng, không vấn đề gì mà phải lo hết đó tại họ dạ, chưa không. chạy cho mình thôi chứ không vấn đề gì đó chị yên tâm dạ của em thì em không lo mà tại vì mấy cô lớn tuổi rồi mấy cô bỏ tiền và nên mấy cô lo nên em cũng lo theo luôn á rồi đúng rồi thì dạ. E, em, em chị giải thích cho họ là như vậy sẽ có đợt dạ. 2 và đợt 3 chị hình dung không à? dạ. tại vì đợt một nó quá nhiều đi nhiều lắm mới lại nó đang đúc bạn beta và đúc và đúc tiền nữa đâm ra nó phải ờ, về về chậm thôi còn à, những anh chị nào về trước thì chúc mừng anh chị à, hai chị ha rồi ok dạ. chị dạ vâng em cảm ơn ạ dạ vâng nên là chị à, chị trong cái yên tâm nhá tại chúng ta có rất là nhiều đợt vì trong đợt đầu thì công ty sẽ xử lý chưa kịp thì có thể là sẽ có chuyển về cho đợt 2 và đợt 3 vâng à, xin mời à, sự giao lưu của các cô chú anh chị tiếp theo ạ Vâng, trong phòng Zoom của chúng ta đang còn 90 cô chú anh chị em. Thì uh, các cô chú anh chị em đã uh, thao tác trên tài khoản uh, Blackberry của mình chưa ạ? Vâng, em thấy có cánh tay của của anh hay chị Na Trần. Dạ xin mời à, bật mic để giao lưu với ban tổ à, chức. Em xin cho em hỏi dạ. à, anh Trang một chút ạ. À. Em có hai dạ. cái tài em có hai cái tài khoản IX nhưng vừa rồi ấy là khi mà cái cái cái mê ví MetaMask của em mà kết nối lên máy tính ấy thì em nhập cái tài khoản IX thứ hai lên trên máy tính thì nó cũng kết nối luôn cả cái ví MetaMask đó vào cái tài khoản thứ hai bây giờ. Bây giờ muốn gỡ không gỡ được luôn. Tức là hiện tại là hai cái tài khoản IX của em đang chung một ví đấy ạ. Thì không biết là tới này công ty họ có chuyển IX it về cho mình ừ, à, chung một cái ví đó không hay là hay là có thể là nếu như mà dùng chung hai tài khoản một ví thì thì có, có vấn đề gì không thì không biết là các anh à, anh có nắm được cái việc đó không em là Rồi, bây giờ okay, chị. cái cái cái cái trường hợp của chị là hơi mới nha dạ hai không gỡ khoản, được luôn ạ à. bây giờ không hai tài khoản Blender AX là chung một ví Betamax đúng không chị vâng nhưng mà bây giờ không gỡ được luôn dạ đúng rồi Tức sao gỡ được gỡ cái tài, gỡ cái ví đó ra khỏi cái tài khoản thứ hai mà không gỡ được luôn á rồi ờ, không gọi được đâu chị có cái này là chị còn à. cách là chợ nó về hết rồi chia ra thôi chị ơi hai tài khoản Balanic mà chung một phí beta Betamax thì may là nó về cho chị đủ á nó về cho mày nó chị dồn dồn qua cái đó mà nó dồn qua chỗ khác là mất một phân nửa chị ha chị hình không dạ anh nói lại em nghe ạ à. tức là em chưa hiểu ý anh ạ coi như là chị hai cái tài khoản Balanic của chị Balanic của chị mà nó về trong một cái ví Betamax chị hình không vâng vâng. của chị là phải vậy không nhưng mà dạ, may là nó về chung một ví đó mà nó về một, một ví khác một cái ví ở ngoài kia là chị mất tích luôn rồi hiện dung không mà hiện tại là hai cái tài khoản đó đang kết nối bằng một cái ví metamask của em em muốn gỡ đi một tài khoản mà không gỡ được luôn dạ không đâu chị cái này là bên ờ, ví ba chị vô cái quét mà ví ba chắc họ không cho cái tình trạng gì đâu hiện hình dung không tại vì hai tài khoản mà vô một ví thì nó giữ trong một ví đó luôn mà bây giờ chuyện đâu nữa cái này à, cái này là do lúc đầu mà thiên hương chọn á chọn hai cái tài khoản vào một đường link ví cho nên là cái này nó đã mặc mặc định rồi nhá không gỡ ra được đâu nếu mà mình đúng gỡ nếu như nó cho phép gỡ là sẽ mất đấy rồi bây giờ, ý là mình à, gỡ cái ví cái tài khoản thứ hai đi đi khỏi cái ví đó gỡ khỏi cái ví đó đi xong là mình sẽ làm cái ví khác để mình kết nối vào tài khoản thứ hai nhưng có nghĩa là bây giờ nó không cho gỡ luôn đấy tầm bảy giờ không gỡ được đâu vì công ty đã đang off road nếu mà gỡ đi nhiều người mà cũng làm như vậy là nó nó đi đâu hiểu không cái đó là do lúc mà mình không hiểu rõ mình chọn mình chọn hai cái tài khoản vào chung một cái ví thì nó đã mặc định sẵn rồi giờ mình gỡ là gỡ một cái là nó sẽ đi ra khỏi đi cả hai cái luôn hiểu không tức là cái cái vừa nãy cái lúc đầu phần đầu mà anh Trang có nói là cái ví nó nó kết nối khi mà anh mở cái ví tài khoản Planet AX lúc đầu mà mà khi mà anh mở ra em có nhìn thấy là nó luôn luôn hiện cái cái dòng chữ màu cam là kết nối đúng không? Đấy thì em cứ thấy cái chữ đó là em bấm em nghĩ là nó chưa kết nối thì em lại tiếp tục em bấm vào kết nối. Thì khi cái ví MetaMask em cài lên trên máy tính á, thì em nhập cái tài khoản thứ hai vào thì nó kết nối luôn với cái ví MetaMask trên máy tính luôn. Thế là nó thành là hai cái tài khoản về chung một cái ví luôn á bởi vậy dạ à, bởi vậy bởi vậy à, à, anh nói là sao anh không dám nhập hai cái tài khoản Binance EX lên cái máy tính và một cái ví MetaMask chị dung không là chị liều quá chị liều bay mà nó còn giữ lại cái à, cái à, cái số lượng ET vô cái ví à, cái ví đó ví tổng là ok nói chung là không có tách ra được đâu chị nó về chung một đó là không tách được trừ khi nào mà nó về hết rồi chị chia cho người ta thôi chứ không có vấn đề gì hết hả chị ha cái đó là của em cái đó cũng vẫn là của em thôi nhưng à, khi mà bị kết nối hai cái tài khoản cùng một cái ví như vậy thì em sẽ không biết được là cái tài khoản nào nó về và tài khoản nào nó không về ý là bây giờ em muốn xóa đi nhưng mà em không có xóa được không xóa được chị ơi xóa được chị mất hết đó đơn giản thôi có gì đâu à, biết về không về chị thì chị cộng số đất vô chị chia ra 0.17 là chị biết bao nhiêu là số bao nhiêu bit token mà chị không nếu mà nó về đủ thế thì ok nhưng mà giả sử dạ. nó về bị thiếu dạ, so với tổng số đất hai tài khoản của em thì em không biết là nó về tài khoản nào cả bây giờ chị học cộng hai cái tài khoản cộng hai cái tài khoản lại bao nhiêu lô đất rồi chị chị nhân với một không một ờ, không phải bảy chị nhân lên cho em là bao nhiêu bích tóc cần chị nhân không là hai tài khoản cộng lại là nhiêu nó dồn hết vậy chị là cái bí đó là ok ra điều lo lắng nhất là bây giờ kết nối hai cái tài khoản một ví sợ công ty <laughs> không chuyển cho chứ còn <laughs> nếu mà công ty mà chuyển cho mình mà cộng mà chuyển cho thì tốt quá sợ công ty lại trả cho một cái pick nào tức gần nào nữa chứ chứ còn <laughs> về cho họ trả thì tốt quá sợ bây giờ còn trả túc gần nào nữa chứ à, Thiên Hương cứ à, bài tiếp Thiên ơi ở đây em Alo. thấy có cánh tay của bạn đăng phú đang muốn hỗ trợ ờ, chị thiên hương à, xin mời ờ, bạn đăng phú ạ rồi alo chị thiên hương nghe em phú nói rõ mà. có phú ơi chị đây Đã hả rồi ok thì lúc này à, chị sẽ tải một cái ví metamask lên trên cái điện thoại của chị ha xong rồi lúc này bắt đầu là chị à, tải cái đồng EST này cũng giống như là Polygon và tất cả mọi thứ về cũng giống như là tài khoản à, MetaMask bình thường của chị vậy đó xong lúc này chị đăng nhập vào cái phần à, trình duyệt và chị đăng nhập cái tài khoản LenSX của chị thì lúc này cái cái tài khoản của chị sẽ được kết nối với cái ví mới chị ha và bắt đầu là chúng ta à, chuyển cái bích túc ơi không có được chị làm rồi không được cô ơi không được hả ờ làm rồi làm rồi không được luôn đó ờ em phú mới làm hồi chiều đây vẫn có nghĩa là trên điện thoại chị đã có sẵn ví metamask trước khi chị tải cái ví metamask về về về máy tính rồi chị đã kết nối vâng. rồi trước đây là hai cái tài khoản là hai ví metamask khác nhau nhưng mà nó vâng. cứ hay hiện ra cái dòng mà kết tức là mình đã kết nối rồi nhưng mà khi mà mình bấm lần khác mình đăng nhập thì cái khi mà mình đăng nhập vào cái phần kết nối ví thì nó vẫn hiện cái chữ kết nối ở bên dưới ấy. lần nào bấm vào thấy nó hiện chữ kết nối bên dưới thì thì chị cứ nghĩ là nó nó lại không nó bị lỗi kết nối yêu cầu mình kết nối lại thì chị cứ bấm vào kết nối thế là khi bấm vào kết nối như vậy ở trên máy tính thì là thế là cái ví cái ví metamask ở trên máy tính là nó chuyển luôn sang cái tài khoản thứ hai luôn bây giờ không có gỡ được luôn ở vậy lúc này em phú mới nói là chị làm trên cái điện thoại thì lúc này chị đăng nhập vào cái tài khoản Lanet AX đăng nhập tài khoản Lanet AX trên cái điện thoại của chị luôn nha thì lúc này à chị bắt đầu là đăng nhập trên Lanet AX vô đó xong chị mới đăng nhập cái khoản là Polygon trên tài khoản Lanet MetaMask á, ở trên cái điện thoại của chị thì lúc này à, chị đi vào cái phần trình duyệt của Lanet của MetaMask á, chị kết nối dài qua nha chứ không phải là lên cái phần trình duyệt của ở bên à, tài khoản là trên Google đâu rồi ok cái phần của chị Hương này à, cái phần của chị Thiên Hương á từ, từ, từ tụi em à, tìm hiểu tụi em hiểu biết cho chị ha bây giờ chị dạ, dạ nhường dạ, cho à, những à, anh chị tiếp theo tại vì cũng còn đông số lượng anh chị á cũng gặp nhiều câu dạ hỏi dạ, vâng. à, em thấy có cánh tay của hồi nãy một bạn đúng không ạ bạn à, cái mồm cái mồm đâu rồi đâu rồi bạn bị văng ra rồi sao ạ vâng à, để em thấy có một tin nhắn của chị Năng Nguyễn à, cho Năng hỏi số bích thay đổi nút tăng nút giảm là sao ạ à, cái phần này là do cái cái app cái mạng thôi có vấn đề gì đó số bích uh, ờ, có nhiều cái là biến mất luôn đừng nói thay đổi tăng giảm không sao anh chị ha tại vì uh, lúc mà mạng lát cái mạng nó nó nó nó đầy đủ là ok hết lúc mà không có không có bích luôn không sao rồi đừng có nói cũng sao đâu mình thoát ra rồi mình vào lại có thể là mai vào có thể ngày kia vào thì nó cũng trả về cho mình cũng không sao hết hả chị ha ok xin cảm ơn dạ cảm ơn chị năng nguyễn vâng và em thấy uh, có câu hỏi của, của chị uh, chị quý đúng không ạ để em đọc về anh trang uh, hỗ trợ nha chị uh, tạ quý À, em Trang cho chị hỏi là ví của chị về số 4 rồi nhưng chưa được đúc đất và gửi uh, và đi gửi IX tốc, tốc cần hả phải đủ 1.000 mới đủ điều kiện phải không em à, đó rồi. là câu hỏi của câu chị hỏi của chị là hai vấn đề đúng không coi như dạ, chị kiểm rồi. tra bảng polygon và nó về số 4 dạ đúng phải không thì à, và và và bích rồi mà chưa đúc đúng không em hương rồi dạ, đúng thì rồi, à, cái dạ. vấn đề này là cũng giống như là các thành viên à, của tụi em thôi và đất và đồi á nhưng mà nó chưa có đúc xong tại vì sao cái cái chữ đô la rõ thì mình đúc rồi là có thể mua bán trao đổi mua bán được còn mà cái chữ đô la mà nó mờ là họ chưa đúc xong cho mình coi như là đang đang đúc ờ, đúc là rất chậm nếu mà cái trường hợp ờ, cái cái tình trạng đúc dày á theo ờ, của bên Planet AX đó đúc nếu mà đúc tất cho đúc bích cho tất cả các thành viên 400 trên 450 ngàn thành viên đang sử dụng Polynetics thì mất 10 năm anh chị Dung à thì phải mất 10 năm mới đúc hết số bit đó thì họ phải đúc từ từ và em cũng tham khảo các thông tin là có thể là hết tháng này hết tháng này hoặc tháng sau thì ờ, những mẹ mạnh bích mà chưa đúc là có thể trao đổi được có thể trao đổi mua bán được thì cái này là em mới là mới thông tin thôi cũng chưa chắc chắn là một trăm phần trăm anh chị ha dạ Rồi, vâng đó là câu hỏi số 1 còn bạn à, chị hỏi thêm là cái gì đi gửi ý à tốc cần phải đủ 1.000 mới đủ điều kiện cái này em cũng không rồi không, ok không cái này á, là gửi 1.000 á cái này là em tham khảo từ cái web là họ tính là 1.000 thì trong cái chương trình sách kinh tốc cần á bên công ty chưa đưa thông báo gì ra cái này là chỉ là số lượng thống kê ví dụ gửi 1.000 là bao nhiêu đó và ờ, ví dụ là gửi 100 là bao nhiêu đó và ví dụ gửi hai hai trăm hoặc 300 là như đó cái này cũng công ty cũng chưa thông báo luôn anh chị ha mà có thể là trong tháng này trong tháng này thì à, trong quý 1 à, là trong quý 1 chứ quên trong quý 1 năm 2022 thì có thể ra là cái thông báo của tracking uh, anh chị ha cái này chị cứ yên tâm thì chừng nào có thông báo thì em sẽ làm dung là hướng dẫn à, gửi như thế nào và gửi vào đâu và gửi số lượng là bao nhiêu anh chị ha rồi ok dạ vâng cảm ơn à, anh trang dạ. và ừ, em thấy có bạn Na à, Trần thì bạn ấy hỏi là bạn muốn xin số tài khoản thì bạn thông cảm nhá vì ban tổ chức của à, chúng em thì sẽ hỗ trợ dương cho toàn thể các cô chú anh chị thì bạn có câu hỏi nào thì bạn đặt trực tiếp với ban tổ chức đi ạ thì chúng ta cùng nhau có thể câu hỏi của bạn cũng là của người khác thì xin bạn mở mic để giao lưu với ban tổ chức ạ Dạ vâng, xin mời bạn Na Trần. Nếu như bạn à, à, không tiện mở mic thì sẽ nhường câu hỏi của bạn cho cho một uh, người khác ạ. Dạ chị chị năng à, chị Nắng Nguyễn đúng không ạ? Chị đang hỏi thêm là xem trên điện thoại iPhone 12 không hiện phần đất là lý do gì? anh Trang nghe rõ câu hỏi không ạ? Rồi chị uh, chị chuyển qua cái điện thoại khác luôn các bạn. Dạ. Ý kiến à, của chị là như vậy đúng không? Thì chuyển chị chuyển qua điện thoại khác thì tất cả các uh, cái cái mã số ví 12 ký tự và các cái uh, cái gọi là polygon đó, cái mạng polygon là chị làm hết chưa? Và chị ừ, kiểm tra nói chung là phần đó của chị ờ. cài cài phí MetaMask hết rồi nói chung là không có đầy đủ hết rồi nhưng mà tất cả các cái phần đất ở trong này là vào là không thấy gì cả nó đen xì luôn chỉ có vào laptop thì vẫn thấy bình thường à rồi nhưng vào điện thoại là không thấy gì hết chị Nàng Nguyên ơi cái vấn đề ở đây này cái cái cái uh, chúng ta khi mà chúng ta cài đặt cái mạng Polygon vào một cái điện thoại khi tải tức là mình mình uh, mình tải ví MetaMask về ấy, thì chúng ta có một cái có một cái bước đó là mình kết nối mạng polygon vào cái ví đó à, và kết nối à, đưa cái token IST vào nhưng nếu chị chuyển sang một điện thoại khác em trải nghiệm luôn rồi thì nó lại quay lại trong cái ví đó không có gì hết không có bất động sản cũng không có IST Thế em chị à, lưu ý chuyện này chúng ta chuyển sang một máy khác chúng ta lại phải làm bước lại đó là chúng ta kết nối mạng polygon vào cái cái cái cái ví MetaMask trên điện thoại đó sau đó chúng ta sẽ à, dán cái hợp đồng thông minh của đồng UST vào thì chúng ta sẽ có đầy đủ hết nhá à, các anh chị nhá à, lưu ý chuyện này là vâng, em trải nghiệm từ hai ba cái máy của em á tại sao em mà sao em vào máy thứ hai cũng cái mật khẩu 12 cái tự đó và vào nơi chả có đồng nào cả và cũng không có mạng polygon cũng không có đồng ít đây cho nên là cái trải nghiệm thực tế của em cho anh chị lưu ý chỗ này nhé một máy khác thì nó không ghi nhận mặc dù là trên hệ thống có nhưng vào máy khác thì không ghi nhận các chị lưu ý nhé Ồ, không phải Hải ơi, chị muốn hỏi cái cái phần mà chẳng hạn như là thương trường rồi hàng tồn kho rồi đấu thầu của bạn đấy, những cái chỗ đấy là coi trên điện thoại của chị không có. Chứ còn dạ vâng. ờ, IST chị vẫn nhận được bình thường vào ví MetaMask mà. À, rồi thế chị bây giờ thế này nhá nếu mà điện thoại không có thì có khả năng là cái, cái cấu hình điện thoại của chị nó không hiển thị được thì sẽ vào một cái máy điện thoại tương tự như vậy coi nó có có thể hiện không nhá tại vì trên trên laptop có nghĩa là là nó đã hiển thị tài khoản chúng ta có có đầy đủ rồi nhưng mà không biết do cái điện thoại nó nó không hiển thị thì lý do gì đó thì em không nắm tại vì à, cái này à, anh Hải cái này không à, chỉ năng Nguyễn đăng nhập cái iPhone 12 đúng không ạ đúng rồi cái iPhone 12 thì trước khi khi chị đăng nhập á, chị vào chỗ ba gạch bên tay phải của chị á nhá à, chị nhập vào cái IT trò chơi á, thì lúc đó nó mới hiện những cái cái cái cái cái điều chị vừa hỏi xong nha chị chị phải nhấp vào đó thì nó mới hiển à, ví dụ, có chứ tất nhiên rồi chị nhấp vào hết chị tròn chưa làm hết rồi các cái bấm hết vào các chỗ rồi nhưng mà không được lúc thì đăng nhập vào ờ, Google lúc thì đăng nhập vào ờ, nói chung là vào các app nữa cũng không được nó chỉ nó vẫn có... cho chị thấy là à, đất là nó vẫn về đủ nhưng mà cái những cái mà ví dụ như cái khu trung tâm hay thủ đô với hay là khu vực đô thị nó không hiện lên đúng không hay không là thì... Ờ, tức là cái cái phần ờ, bên tay phải mà hiện ờ, à, uh, cái, rồi, cái rồi. phần đất hoàn toàn không hiện một tí gì luôn rồi. đen xì luôn dạ yeah ý là chị hỏi ví dụ như cái chỗ là thương trường hay hàng tồn kho hay là cái cái, cái đấu thầu của bạn đó, nó không hiện lên cái gì đúng không đúng rồi đúng rồi rồi các gói bạn mua rồi lịch sử thương mại đấy tất tần tật cái phần đấy là không hiện yeah, dạ, gì lên yeah. Dạ. hết rồi, rồi em hiểu cái vấn đề của chị rồi đợi em một xíu em thử thao tác coi em kiểm tra cái điện thoại nó có vấn đề gì không. tại vì rồi. em đăng nhập á à, là trên điện thoại với à, máy tính nó giống như nhau nó có vấn đề gì nó không có vấn đề gì khác nhau cả nên là cái cái cái cái, cái, cái của chị là em đang còn là là là để em coi coi. trong thời gian chờ đợi thì à, ờ, à, câu hỏi không? của chị Năng Nguyễn thì chờ em lý uh, uh, sửa thao kiểm tra dạ. sẽ trả lời chị sau nha và em dạ. thấy ở okay. khung chat thì có uh, các câu hỏi khác nhau ạ uh, có chị bạn uh, Mỹ Bình ạ đúng không ạ hỏi là cho em hỏi sao em kết ví mà nó cứ quay hoài không kết nối được dạ vâng à, anh Trang có thể xử lý cho trả lời câu hỏi cho cho bạn Mỹ Bình ạ. À, bạn ấy nói là bạn ấy kết nối ví mà nó cứ quay hoài không kết nối được. Rồi ok. À, cái phần kết nối ví quay hoài không vào được thứ nhất là coi lại mạng của mình có yếu hay mạnh cái thứ hai á mình muốn kết nối ví á, mình vô thẳng vô MetaMask luôn là mình vô kết nối à, ba phần bờ à, Blender luôn mình vô phần chỗ trình duyệt á theo trình duyệt của mình á vô ví metamask và vô chỗ trình duyệt và mình bấm vô cái là bà này thấy là bấm vô tài khoản mình vô là tự động kết nối đó chị ha cái, cái, cái phần này à, bạn trang có thể à, chia sẻ màn hình để hỗ trợ anh chị được không dạ. nói nhưng mà nhiều anh chị lớn tuổi ấy, sẽ không không có hình dung được cái vấn đề đâu thế này là bạn vào cái à, trình duyệt của của cái ví metamask và chúng ta kết nối nhé có thể là là là để cho anh chị từ từ các anh chị à, lớn tuổi họ sẽ theo kịp cái cái kết nối của bạn trang đã hướng dẫn rất là dễ các anh chị nhá nó đơn giản lắm luôn đấy À, bạn đang chia anh Trang đang chia sẻ màn hình nên là chưa nghe được tiếng nha bạn nhá. Chờ chút xíu. Tại vì mạng đường mạng thì không được tốt cho nên là mỗi lần thao tác để đăng nhập vào chia sẻ màn hình thì nó hơi chậm một chút. Cả nhà hãy thông cảm ạ. anh Trang ơi không nghe thấy tiếng anh Trang ơi anh quên mở loa hay sao rồi anh Trang tắt biến rồi anh Trang ơi ờ, ok nghe không? nghe hơn nghe không ạ dạ. dạ. rồi nghe bây rồi giờ mới nghe anh dạ rồi dạ, rồi, dạ, ạ à. bây giờ cái cái ví metamask á em không có thể mà mở lên cái à, cái à, cái laptop của em được thì em hướng dẫn cho anh chị nè mình vô cái à, phần ví Betamax và nhập mật khẩu vô và mình làm bấm vô MetaMask và ở trên góc ba trên góc phải hay góc trái gì đó nó có phần ba gạch rồi anh chị em bấm vô một cái thì nó hiện ra là trình duyệt nè mạng Polygon nè cài đặt nè thì anh chị bấm vô cái phần trình duyệt giùm em đúng không anh chị bấm vô cái phần trình duyệt cho em thì nó ừ. hiện ra cái gọi là cái giống như cái này nè đó thì anh chị bấm vô bấm vô bài lên AX rồi anh chị bấm vô cái tài khoản của anh à, tài, tài khoản của anh chị rồi anh chị nhấp vô một cái là tự động kết nối luôn là cái đó, cách đó là kết nối dễ nhất chứ không cần mà vô cái bên uh, bài này mà bài lên AX về mới mới kết nối qua thằng bên MetaMask thì nó cũng hơi lâu thứ nhất là nó nó cũng lâu lắm đó cái thứ hai là mạng yếu nữa cứ vậy vòng hoài luôn á ngày chị sáng chiều luôn em cảnh báo anh chị là vậy cái dễ nhất là mình vô cái ví metamask và mình vô cái phần trình duyệt rồi mình nhập cái phần là Binance AX mình nhập mình bấm vô cái à, cái login và bấm vô cái tài khoản của mình là là tự động kết nối luôn anh chị ha anh chị hình dung mà dạ dạ em nghe à, em thì hình dung ra rồi thì không biết là các cô chú anh chị đã hình dung ra cái phần anh Trang chia sẻ chưa nói chung là cái phần nào trình duyệt đó có chữ trình duyệt đó mình vô mê ta mắt rồi nha rồi anh chị à. vô vâng. cái phần chữ trình duyệt anh chị bấm vô một cái là nó ra cái đường link giống vậy nó ra cái đường link gọi là mình bấm Blainet AX vô mình bấm lóc in vô một cái giống như bắt đầu chúng ta thao tác vào cái tài đúng khoản lên mà nó lấy đấy cả dạ. đúng rồi ừ. đó, vậy như vậy như dạ. vậy đó vâng rồi em mời người khác đó. dạ vâng thì ở đây em thấy có câu hỏi của chị à, Quách Nga chị Quách Nga hỏi là à, mỗi bit là một NFT đúng không ạ anh, anh Trang nghe rõ không ạ alo alo dạ vâng anh anh Trăng còn nghe em nói không ạ cả nhà có nghe em em nói rõ không ạ nghe chị ơi chị, Rồi, à, okay. chị em dạ, em hỏi chị gì em hỏi. chị Quách Nga hỏi là một uh, một IT đúng không ạ để em đọc lại một big là một nft đúng không ạ cái này là bên công ty cũng chưa thông báo là một big một nft nha em ví dụ em mua một big em mua à, ví dụ em mua mấy ngàn bích mấy ngàn lô đất không lẽ là mấy ngàn nft à em dung không ví dụ mà nhiều người à, nhiều người mua mấy chục ngàn lô đất và mấy chục ngàn bít đó, không lẽ à, họ là nắm mấy chục ngàn nft à? cái này không có chuyện đó luôn nha cũng công ty cũng chưa thông báo gì về NT thì mình chỉ có rút sổ à. số là người ta tặng anh NT thôi mà đúng ra à. đó, nếu mà anh tính đó, nếu mà anh tính anh nợ ta thì có số lượng nó cũng không có nhiều lắm đâu em ha rồi mà dạ vâng cảm ơn dạ vâng em cảm ơn anh ạ dạ à, bạn Mỹ Bình nó hỏi là em kết nối bằng điện thoại không được thì ờ, thì thì bạn kết nối ví MetaMask thì bạn nói là bạn kết nối không được vì nếu như bạn đem lại cái đường truyền wifi của mình nhá à, ờ, nếu như mà nó không ổn định thì nó cũng rất là chậm vào nó quay mãi nó không vào được ạ cái phần kết nối không được giống như hồi nãy anh chị á à, là à. em vô cái phần à, MetaMask và em à, mua cái vô cái phần trình duyệt em bấm uh, Binance X bấm nhấp nhấp vô cái ra, ra đăng nhập tài khoản là em đăng nhập vô cái tài khoản của em vô là tự động là kết nối là bên uh, à, Binance thôi chứ không cần phải qua Binance và kết nối cái thằng quý MetaMask làm vậy nó cũng lâu và nó cũng à, nó cũng chạy chậm lắm dạ vâng cảm dạ ơn vâng. anh dạ à, còn câu hỏi của chị quý nữa là chị hỏi là có phải là phải dùng máy laptop mới giao dịch à, xem và mua bán được đất có đúng không ạ à, chị dùng điện thoại không mua nổi đất toàn nhờ người mua hộ à, dạ. vâng anh ờ, bây giờ cái câu hỏi chị... này á bây giờ bạn bạn trang bạn chia sẻ rồi về cơ bản á, thì bây giờ chúng ta giao dịch trên điện thoại hay laptop đều được hết ạ à, để để để hải sẽ kết nối để giúp cho anh chị à, có thể biết cách kết nối trực tiếp từ trên cái uh, điện thoại vào cái ví metamask đi nó rất đơn giản thôi còn nãy giờ bạn trang bạn là vào làm laptop cho nên nó khó thôi anh chị chờ một tí hải sẽ chia sẻ màn hình nhé chúng ta sẽ dạ vâng. kết nối trên trên điện thoại là giao dịch bình thường không không có khó khăn gì cả dạ em à, nhờ sự à, hỗ trợ từ anh Hải dạ, vâng chúng ta chỉ còn 10 phút nữa để khép lại buổi zoom buổi tối ngày hôm nay nhá anh Hải rồi ok anh tranh thủ chia sẻ cho mọi người nắm nó giao dịch bình thường mà dạ dạ vâng em xin mời anh ạ để để để để vào cái điện thoại này nhé nhà chờ xíu dạ vâng ạ Recording in progress. Rồi, em thấy màn hình của anh rồi ạ. Ờ, ok. Cả nhà để em hãy chia sẻ, anh chị lưu ý nhé. thì là trẻ em thì xíu đã năng nhập vào cái ví meta mạc những cái, cái vân tay nó khó vào quá máy này ờ. tăng nhập vân tay không được khó ghê Ủa sao nó không mở cái mật khẩu tước để ấn lệnh lên luôn chứ hả? Hả? Mở rồi đấy mà cái rồi. mà MetaMask nó buồn cười lắm, cứ mỗi lần chúng ta vào ra nó lại bắt đăng nhập lại cơ. Ờ, à, đăng nhập tước đi hả vô sao á? rồi để để đăng nhập xong rồi vào lại cả nhà nhé cho em tí xíu đăng nhập rồi vào lại à, em xin nói thêm cái phần cái metamask ha ví dụ và mình đăng nhập vô và nó chạy ra ngoài á là mình phải cài đặt thời gian lại ha cài, cài đặt thời gian lại cái ví metamask của mình đó, là tùy chỉnh thời gian ví dụ cho một phút hoặc là hai phút hoặc 5 phút gì đó để nó có thời gian nó không thoát ra chứ mà nhiều à, nhiều cái ví mà vừa vô là thoát liền vừa vừa vô nhập vô cái mí mà vô kia tự động là thoát ra thì cái đó chỉ có mấy giây thôi thì anh chị nên cài đặt thời gian lại để cho cái ví mình nó nó nó lâu xíu mình dễ đăng nhập vô không đăng nhập được máy giờ này cũng đăng nhập được là cho em tí xíu nhá cái máy này không đăng nhập phải chuyển máy khác chờ tôi xíu ạ à. anh Hải vào lại một cái máy khác à máy khác rồi em sắp sửa vào xong rồi dạ. máy kia nó không đăng nhập được rồi anh chị nhá đây là chúng ta vào cái phần à, ba gạch khi vào đây vào giao diện của cái tài khoản các anh chị nhé tài khoản MetaMask ấy, chúng ta vào ba gạch trên cùng của bên tay trái của điện thoại ấy. chúng ta vào phần trình duyệt các anh chị thấy phần trình duyệt chưa nó là cái hình quả địa cầu á cái phần dưới chữ gửi có mũi tên xéo á, có gần à, hình quả địa cầu chúng ta ấn vào trình duyệt ok ở phần trình duyệt này thì thay vì chỗ này cái chỗ này này chúng ta sẽ chúng ta ấn là planet AX AX.com ok ạ như vậy luôn sẽ tìm kiếm nó sẽ ra cái giao diện lại planet ấy com này anh chị nhé rồi khi mà ấn trên cái dòng tìm kiếm nó sẽ ra cái giao diện của planet ấy đang chạy trên màn hình đấy mạng hơi lát tí tối thì mạng người ta xài nhiều quá cho nó hơi yếu anh chị chờ một tí nhé chạy không là hơi yếu mong mong mong đó là buổi tối mạng nó rất là yếu anh ạ yếu quá không chạy được thôi nó vào đấy cách vào đơn giản các anh chị ạ khi vào chúng ta vào ba gạch này chúng ta đăng nhập vào đúng khi này nó sẽ mở cái giao diện của Lanet vào chúng ta sẽ đăng nhập đúng tên ID và mật khẩu thế là kết nối được các anh chị nhé rất là dễ luôn và khi đó là chúng ta sẽ giao dịch được bất động sản trên này luôn chứ không phải qua laptop đâu ạ rất tiếc là hôm nay mạng yếu quá em không vào để giao dịch cho anh chị thấy dạ vâng à, thì dạ à, vâng. cái đường dạ truyền vâng. mạng nó cũng kém với lại à, à, chắc hẹn lại à, cô chú anh chị vào một cái buổi sau vì ở đây thì chúng ta sẽ còn phải à, học và để à, à, thao tác nó nhiều lần hơn nữa thì chúng ta mới thuần thục được ạ thì thời lượng phòng dư của dạ. chúng em thì cũng đã cải ờ, nên là mong là các cô chú anh chị em chúng ta hãy à, à, chờ đợi ở à, để học à, một cái buổi zoom tiếp theo vào những ngày buổi sau ạ mong vậy được ok như vậy là các anh chị lưu ý nhé chúng ta sẽ vào từ tài khoản MetaMask trước sau đó vào phần trình duyệt có cái hình mà mà quả địa cầu đấy chúng ta sẽ vào và nếu anh chị chưa có vào Lanet ấy được nào chúng ta sẽ đánh chứ là blanet com trên cái đường tìm kiếm ấy nó sẽ ra giao diện nhưng mà em đã quay mỏng mỏng này nó quay này do là nó mạng yếu chứ không chúng ta sẽ vào được cái giao diện của đăng nhập vào tài khoản Lanet Elite rồi và chỉ việc là đánh đúng tên ID và mật khẩu vào như vậy chúng ta đã kết nối được ví các anh chị nhé và đó thì sẽ kết nối được ví và sau đó đất chúng ta có như thế nào chúng ta sẽ giao dịch được như là bản trang chia sẻ của hồi nãy đó rất đơn giản các anh chị nhé không có khó khăn gì đâu nhưng có một lời khuyên đối với tất cả anh chị em chúng ta là không nên giao dịch vào thời điểm này bởi vì sao những người bạn đang giao dịch ở trên hệ thống mà họ cho chúng ta thông tin đấy họ là mua những lô đất đang bán trên mạng trên hệ thống sàn Lanet ấy để họ bán lại chứ họ không sử dụng bất cứ một lô đất nào của họ để họ bán cả bởi vì những lô đất đó là những đất có giá trị và và chúng ta chúng ta sẽ bán chúng ta sau này ví dụ bán ngay 10 XT hoặc là 100 XT thì sau này nó có thể là lên 1 ngàn hoặc là 10 ngàn hoặc nhiều hơn thì rất là lãng phí cho nên anh chị đó họ có kinh nghiệm họ sẽ vào mà mua của người khác và bán cho người khác nữa chứ không phải bán của họ đâu đấy là những thông tin mà em Hải muốn chia sẻ các anh chị nhé thì rất tiếc hôm nay mạng dạ vâng. mỏng dạ vâng. ấy dạ cảm ơn lãnh đạo Hải à, mặc dù là anh đã ờ, cố gắng nhưng mà đường truyền mạng lại không uh, hỗ trợ chúng ta <laughs> dạ. vâng thì à, nên là hẹn các cô chú anh chị vào buổi sau thực ra chúng ta cũng là dễ thao tác nếu như các anh chị à, vừa